Sáng nay 31 tháng 12, các sân khấu cực khủng ngoài trời tại trung tâm Hà Nội, cơ bản đã được lắp đặt xong. Hoạt động tổng duyệt các chương trình biểu diễn cũng đang được tiến hành rất khẩn trương, hứa hẹn Hà Nội sẽ diễn ra một đại tiệc âm thanh và ánh sáng trong đêm giao thừa năm nay. Các sân khấu hoành tráng được trang bị những màn hình cực lớn, âm thanh khủng, được lắp đặt tại nhiều nơi, như quảng trường Cách mạng tháng 8, tượng đài Cảm Tử, tượng đài Lý Thái Tổ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.